Xin chào các bạn. Hôm rồi, có một chị do sinh em bé, mùi cơ thể thay đổi, quyện vào mùi tá bỉm. Nên đã bị chồng chán chồng bỏ phải ôm con chạy về mẹ đẻ. Mai thay mẹ đẻ tinh tường nhận ra ngay, nên khuyên nhủ quay về và đúng dự liệu. Sau khi dùng hô na và tút tát lại, chồng cũng quay về, còn lo sợ mất vợ nữa. Nếu bạn biết ai bị hôi nách hôi chân mồ hôi tay hôi nách hôi chân mồ hôi tay, thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho dứt điểm nhé. Đừng để mùi hôi phá hủy mối quan hệ của bạn.